Xin chào tất cả anh em Ở cái ờ, clip ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh em về một cái cách chơi tài xỉu mà <clears throat> khi chơi tài xỉu ấy, chúng ta có thể ờ, điều khiển được bộ hột tài xỉu của mình như anh em biết đấy ờ, tài xỉu bây giờ nó có rất nhiều những cái bộ hột rất nhiều những cái đồ chơi tài xỉu khác nhau ví dụ như là hột báo dung này hột điều khiển này xong rồi hột uh, nghiêng tài nghiêng xỉu này hay là hột bão này rất rất nhiều <clears throat> và mới đây trên thị trường xuất hiện một cái loại hột nữa gọi là hột bay về cấu tạo của nó như nào thì chắc là nhiều anh em cũng đã biết và nhiều anh em cũng chưa nắm rõ về cấu tạo của nó như nào hột bay có nghĩa là khi chơi chúng ta có thể điều khiển được nó muốn lắc từ ví dụ muốn cho về tài thì nó về tài muốn cho về xỉu thì nó về xỉu đấy là cấu tạo của bộ hột tay nó không không giống như ờ, hột ờ, báo dung hột báo dung sáu mặt ấy thì nó có thể là báo tất cả các mặt này nhất nhị tam tứ ngũ lục còn ờ, đây là hột báo dung sáu mặt hoặc là hột báo dung bốn mặt không nữa là hột bào dung nhất lục gọi là báo dung hai mặt thì bây giờ anh biết đấy cờ bạc là sao cờ bạc là phải bịp đúng không mình không bịp người ta thì người ta sẽ bịp lại mình đấy là cái điều tất nhiên rồi trong cuộc sống của chúng ta ấy, cũng có thể là chúng ta cũng bị bịp nhưng mà bịp một cách gọi là nó không giống như là trong khi chúng ta chơi cờ bạc con người thì người ta ô tài xỉu nó có 6 mặt thôi con người người ta có một khuôn mặt nhưng mà có nhiều bộ mặt khác nhau trong cuộc sống nếu như chúng ta mà không tỉnh táo ấy, thì chúng ta có thể bị người ta bịp rất nhiều đây gọi là cuộc sống hôm nay clip này tôi làm và ờ, muốn giới thiệu với anh em về một cái ờ, mẹo hay còn gọi là một cái bí quyết để lật mặt tôi nói lật mặt hột tài xỉu và điều khiển nó một cách dễ dàng đó chính là sử dụng cái bộ hột bay này khi anh em đi chơi tài xỉu ấy, thì anh em cũng sử dụng những cái phương thức chơi ví dụ như là test hột này bằng à, nam châm này đó xong rồi bằng nước muối dọi đèn rất nhiều phương pháp đúng không thậm chí nếu mà ai mà thua quá thì có thể trèo ra được thì hôm nay tôi cũng áp dụng phương pháp đó để thử cái bộ hột tay xỉu bay này trước tiên là tôi thử bằng 500 cho anh em xem này. hột dĩa nắp hoàn toàn bình thường đây là thử bằng 500 Đây, tôi sẽ thử lại cả dĩa luôn đây là nó là một cái cống cuộn hay còn gọi là cống xị anh em bây giờ tôi sẽ thử ờ, vâng, ờ, cách xoay đèn này. Đây, anh em nhìn hồ rất là trong rất là đẹp nhỉ. hồ trong suốt luôn hoàn toàn không có gì cả đó anh em nhìn hồ rất là đẹp bây giờ còn một cái ờ, cách nữa đó chính là sử dụng muối bây giờ tôi sẽ sử dụng muối để tôi thử cho anh em xem đó anh em nhìn hồ vẫn nổi bình thường hoàn toàn bình thường đúng không không hề gì cả bây giờ tôi sẽ cho cái khăn này và tôi lau đi khi lắc cái bộ hột tài xỉu bay này chúng ta có thể điều khiển được muốn lắc nó đang tài chúng ta có thể lắc về xỉu hoặc là xỉu chúng ta có thể lắc về tài hoặc là giữ tài giữ xỉu theo cách lắc của chúng ta đây nó là một bộ hột giống như một bộ hột hoàn toàn bình thường quan trọng nhất ấy là cái kỹ năng lắc của chúng ta và một phần nó dựa vào cái cấu tạo của hột này vì nó nhẹ hơn cái hột bình thường <clears throat> nên chúng ta có thể lắc được như thế bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem ví dụ đang tài như này tôi sẽ lắc về xỉu đó một một bốn nhé hoặc là đang xỉu này chúng ta có thể lắc qua tài đó 166 nói chung là khi lắc thì chúng ta ờ, nó không có cái tính chuyện tuyệt đối có, có nghĩa là không thể tuyệt đối 100% được nhưng mà tỷ lệ thì, ờ, đi của nó rất là đều có thể lắc một tài một xỉu hoặc là lắc đấy gọi là lắc hột đi còn không nữa thì chúng ta có thể lắc cho đứng tài đứng xỉu bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem lắc thử ờ, đứng tài cho anh em xem đó hai bốn năm này bây giờ tôi sẽ lắc ờ, đứng tiệm tài tiếp nhé một bốn sáu này bây tiếp tục đứng tài nữa này hai năm sáu này tiếp tục thêm chén nữa hai bốn năm này Có là khi lắc chúng ta có thể giữ được từ ờ, 4 đến 5, 6 hoặc 7 chén tùy thuộc vào cách lắc của anh em thôi tôi sẽ cố gắng tôi giữ thêm à, một hai chén tài nữa đó 553 này Đấy, giờ sang, sang xỉu nhé bây giờ tôi sẽ giữ xỉu đó, 234 nhé tiếp tục giữ xỉu này. 116 ấy. 126 ấy. 134 này đó giờ nó có tài rồi bây giờ tôi sẽ lắc từ tài về xỉu lắc xuống này. đó 442 tôi sẽ lắc lên cái chén này chén phản này bởi vì tôi nói ngay từ đầu ấy, khi lắc tất nhiên có sẽ có chén phản bây giờ tôi sẽ lắc lên lắc lên tài đó ba năm sáu này tôi sẽ lắc xuống đó một một năm anh em nhìn hột vẫn quay nhé đó, bây giờ đứng này, đứng một chén này đấy là về cái um, kỹ thuật lắc nó là như thế nó rất là đơn giản thôi hôm nay tôi sẽ nói luôn anh em khi muốn lắc cho nó đứng hột anh em chỉ cần đưa tay lên đó như thế là đứng hột còn muốn lắc đi cổ tay quan trọng cổ tay của anh em Đó. chính xác nói chung là tôi nói anh em đây nó là một cái kỹ nghệ hay còn gọi là một cái kỹ năng để chúng ta chơi tài xỉu mà không bị thua cái clip này tôi cũng ờ, làm đến đây thôi thì ờ, anh em nào cần tư vấn và tìm hiểu và muốn biết thêm về cái bộ hồ tây sửa bay nữa có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại ở trên màn hình khi anh em mua sản phẩm này tôi sẽ ờ, gửi một ờ, là tôi gửi clip qua cho anh em để anh em trực tiếp test và sử dụng hai nữa là tôi ờ, sẽ gửi một cái gọi gọi là gọi trực tiếp qua Zalo và qua Facebook cho anh em để anh em sẽ biết tham khảo nhiều hơn cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em